Xin chào mừng quý vị và các bạn cùng tất cả các anh em đã quay trở lại với trận chung kết giữa hai game thủ hàng đầu khu vực Đông Nam Á Tabi Tuấn Anh của Việt Nam đến từ Botbest Team và game thủ Ricky Fajan của Indonesia đến từ Honest Team. Trận chung kết ngày hôm nay Tabi cầm cho mình câu lạc bộ Liverpool và Ricky Fajan như thường lệ cầm cho mình câu lạc bộ Juventus. Đồng hành cùng với quý vị và các bạn cùng tất cả các em trong trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu bình luận viên Trịnh Minh Đức, anh là bình luận viên pet hàng đầu của Việt Nam hiện tại. Game thủ đẳng cấp và khi bị đẩy vào thế chân tường thì Choang sẽ rất khó lường về sự đột biến mà Risky sẽ đem lại. Và lên bóng kích off dành cho Tabi tối nay. Nabi Keita. Jordan Henderson. Fabinho. Sadio Mane Chúng ta đang cố gắng pressing cao Navi Keita Và bóng kích off vẫn còn dành cho Tavi Agno là người đã can thiệp Jordan Henderson Trái bóng đã quay trở lại với khả năng kiểm soát của Juve Ronaldo Ngày hôm nay thì Dybala sẽ đối đầu nhiều với Joe Gomez và Gomez là người vừa chiến thắng. Roberto Firmino. Salah. Keita. Đường truyền cho Sadio Mane. Mane 1-0 cho Tabi Tuấn Anh. Thêm một lần nữa mà Tabi Tuấn Anh có được lợi thế dẫn trước với Rizky Faidan ở hai lần trước thì cứ mỗi khi mà Rizky Faidan bị biến thành người bám đuổi đầu tiên trong trận đấu thì anh đều thất bại khả năng phối hợp của Firmino và Sadio Mane là thực sự hoàn hảo trong pha bóng vừa rồi Mane, Salah Mane không được Đây là Cristiano Ronaldo Mọi thứ đang diễn ra hơi bị vượt một chút tầm kiểm soát của Risky Chúng ta cảm giác như Juve của anh đang chơi hơi vội hơn một chút Tại vì Tuấn Anh thì vẫn đang cố gắng phòng ngự chặt chẽ Salah đang lùi xuống rất sâu Không out Tuyệt vời Pha di gôn sang trái tuyệt vời của Tabi Tuấn Anh Đây sẽ là quả đá phạt góc dành cho đối thủ. Aaron Ramsey. Đội hình của Liverpool đang được lùi thấp và số lượng phòng ngự trong tình huống bóng này đang là tương đối nhiều. Và Bì Tuấn Anh đang có nhiều lợi thế trong pha tranh chấp vừa rồi. Salah, Mane luôn luôn là đầu tàu trong những tình huống phản công chúng ta. Nhưng rất đáng tiếc đó là một đường truyền chưa đến được với vị trí của cầu thủ người Senegal. Van Dijk đang có một ngày thi đấu tuyệt vời chạy ra Firmino kịp hay không không kịp rồi Cristiano Ronaldo lần này là Jean Matip can thiệp mọi thứ không hề dễ dàng dành cho Rizky Vaidan để có thể tiếp cận được với khung thành của Alisson Becker Matuidi Mà tiếp tiếp tục đứng rất đúng vị trí Alexandro Như chúng ta nhìn thấy là Juventus cũng đang phong tỏa tương đối tốt Những đường truyền dành cho Sadio Mane Kéo người về chính xác Và đá phạt góc dành cho Juve Đó là tình huống phá bóng của Fabinho Blaise Matuidi 2 phần 3 thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua Sự nguy hiểm của Rizky Fernand vẫn còn đang tiềm ẩn Và chúng ta cần phải phòng ngự tốt Tuyệt vời Fabi đang xử lý tương đối tốt những pha bóng mà anh có số lượng đông hơn Cực kỳ nguy hiểm Và ra chân của Ronaldo chào các bạn nha cảm ơn quý vị các bạn đã ờ, theo dõi livestream này và uh, nếu như các bạn rảnh tay thì có thể thả tim vào like để ủng hộ cho Tabi tối nay cùng với các cầu thủ bóc quét ngày này nha đây là trận đấu chung kết rồi Jordan Henderson tranh cướp tốt đây là một trận đấu mà các cầu thủ Liverpool đang có khả năng tranh chấp tay thôi nhỉnh hơn một xíu so với Juve Henderson không vào Mane vẫn đang là Tabi bóng vừa rồi của David Tuấn Anh một pha bóng cực kỳ kỹ viện tới từ game thủ của Lopez khả năng quan sát và sử dụng những phím ấn vừa vặn tới từ David Tuấn Anh hướng cũng là đầy chuẩn chỉ và tiếp Nabi Keita điểm 10 thực sự là điểm 10 tròn trịa dành cho Tabi Tuấn Anh Chúng ta đã cảm thấy hơi bị tiếc một chút trong pha trước đó của Henderson Nhưng Sadio Mane trong tay của Tabi Tuấn Anh luôn luôn là một điều gì đó cực kỳ đặc biệt Tuyệt vời quá Mane ơi Salah Salah không vào Lối chơi của Tabi Tuấn Anh đang thực sự thăng hoa Nhưng bây giờ tôi đang thực sự trông chờ vào sự điềm tĩnh trong những tình huống điều người phòng ngự của Tabi vào lúc này rất nguy hiểm chưa có gì đặc biệt dành cho Alison Baker thoát pressing là quá ổn dành cho Tavi một phút đá bù giờ và đương nhiên chúng ta sẽ có lợi thế sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên Costa tuyệt vời John Matip đang đứng cực kỳ đúng vị trí trong hiệp thi đấu đầu tiên Van Dijk thì luôn luôn chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp tay đôi. Còn Real Madrid đang được nhảy trỏ và sau đứng ở những vị trí cặp đường truyền tuyệt hay. Và đó đang là những diễn biến ở trên sân lúc này khi mà chúng ta nhìn thấy là Van Dijk đang không có phong độ cao, không có phong độ cao trong trận đấu này thì người chơi bên cạnh anh là Real Madrid lại đang có một phong độ bùng nổ. Hiệp thi đấu thứ hai, chúng ta sẽ cùng chờ xem xem là Tabi Tuấn Anh có thể tiếp đà hưng phấn và có những pha lên bóng chất lượng hay không. Tỷ số đang tạm thời là 2-0 dành cho game thủ của chúng ta. Chắc chắn là Rizky Faidan khi bị đẩy vào thế chân tường thì anh ta sẽ phải chơi khác, anh ta sẽ chơi như không có gì để mất. Và hiệp thiêu thứ hai tôi chờ đợi vào sự lạnh lùng tới từ David Tuấn Anh. Lạnh lùng để kết thúc đối thủ, kết liêu đối thủ của mình. Nabi Keita Matis Delic đã rất cố gắng Douglas Costa Và cứ mỗi một pha lên bóng của đối thủ là tôi lại cảm thấy thực sự lo ngại mặc dù biết rằng là Tabi Tuấn Anh đang phòng ngự hay Alexandro Matuidi Van Đài tiếp tục lao vào và giành chiến thắng trong cuộc tranh chấp tay đôi của riêng mình một pha bóng mà David Tuấn Anh không cần để cho Virgil van Dijk tỷ lệ kiểm soát bóng lúc này vẫn đang nghiêng về phía Tabi Tuấn Anh đây tí nghe đây là một trận đấu mà cả về đấu pháp cũng như khả năng xử lý trong từng pha bóng cụ thể của Tabi là nhỉnh hơn so với Risky Risky thì gần như chưa tạo ra được bất cứ một cơ hội nào khiến chúng ta <laughs> phải cảm thấy quá thoát tim Dola Costa Ronaldo đang di chuyển Ronaldo đang di chuyển và người theo là Virgil van Dijk. Không cần phải để cho van Dijk. Dabi đang chờ đợi một pha tạt bóng vào của đối phương và tuyệt vời. Nabi Keita. Đây rồi. Firmino. Firmino. Mino. Pha nhịp bóng nhịp đỡ bóng cuối cùng của Firmino thì lại hơi dài. Alexandro đối thủ đang có phần chuyển bóng hơi vội những pha chuyển bóng một chạm của Rizky Fadan đang diễn ra tương đối nhiều trong trận thi đấu này thêm một lần nữa Virgil van Dijk giành chiến thắng trong cuộc tranh chấp này rồi không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi Mane đang có gì chưa đang có khoảng trống Mane Mane Mane Ba bàn dành cho Tabin Tuấn Anh và chưa phải hứng chịu bất cứ một bàn thua nào không thể tin nổi một trận thi đấu mà thực sự là Rizky phái đàn đang cảm thấy choáng ngợp trước lối chơi tấn công đầy hiệu quả của Liverpool. Mọi thứ sẽ được giải quyết trong trận thi đấu này trong cặp đấu của Tabi Tuấn Anh và Rizky Faidan nếu như Tabi giành chiến thắng và nó sẽ là một bước đà tâm lý hưng phấn không thể tuyệt vời hơn dành cho người chơi tiếp theo của chúng ta sẽ là game thủ Quang Bắc Sa Sakiri Top 3 thế giới đang thực sự cảm thấy choáng ngợp trước lối chơi này của Liverpool Ôi Đầy thuyết phục Hoàn hảo Là những gì mà chúng ta có thể nói về lối chơi của Tabi trong trận thi đấu này phòng ngự rất kín kẽ và những pha tấn công thì quá sắc lẹm chịu rồi chúng ta có thể hiểu là tâm lý thi đấu của Rizky Faydan vào lúc này đang xuống ở một mức rất thấp Danilo Danilo đang cố gắng làm gì đây chẳng có gì nguy hiểm cả không có bàn đến bước này còn không có bàn thì chúng ta có thể hiểu rằng là Rizky Faydan đang tỏ ra vô cùng bối rối Sakere Chờ được rồi Paulo Dybala Dola Costa Ronaldo có khoảng trống nhưng không phải là một khoảng trống quá tốt Federico Mendy thêm một lần nữa và Silva Đài đứng đúng vị trí Paulo Dybala rất tốt một trận đấu mà Van Dijk không có phong độ cao những cầu thủ người Hà Lan đang chơi một trận đấu mỹ mãn thêm một lần nữa Van Đài bế cầu thủ của đối phương ra chỗ khác để giành lại trái bóng Phiếc rồi tầm này qua hết Phiếc Mino Mane đã việt vị Alexandro Fabinho Như chúng ta cũng đã biết thì Rizky Faydan là cái thủ chất lượng nhất của đối phương Bên phía Onyx Team Và nếu như Faydan để thua theo cái cách như thế này Thì chắc chắn là những thành viên còn lại của Indonesia ít nhiều bị mất phương hướng Đó là ít nhiều nha anh em nhá. Sakiri Đó là một đường chưa đến được với vị trí của Roberto Fiok trận này thì thật trận đấu này thì thật khó để có thể chọn ra một cái tên chơi ấn tượng nhất bên phía Phaidan à, xin lỗi các bạn là bên phía game thủ Tabi tối nay Made và Virgil van Dijk là những cái tên mà tôi ấn tượng nhất sự chắc chắn của Virgil van Dijk chính là tiền đề để giúp cho Tabi Tuấn Anh yên tâm hơn cho những pha tấn công bay bổng như thế này Origi quá vùng về Giorgio Chiellini Sakiri. Như vậy cặp đấu giữa Tabi và Ziki Fajan đã kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về Tabi Tuấn Anh của Việt Nam. Rất xứng đáng và xin chúc mừng Tabi. Để động viên PET 2020 tiếp tục ra những video hay, mong các anh em hãy like, subscribe kênh YouTube nhé.